Những câu chuyện linh ứng về Hòa Thượng Tuyên Hóa 1. Vịt đến nghe kinh Mùa hè năm 1952, tại chùa Tây Lạc Viên, Ngài giảng kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn. Thính chúng tham dự lãnh hội được nhiều điều lợi lạc. Một hôm, khi ngài giảng đến đoạn cuối của phẩm phổ môn, chợt có một con vịt nhỏ từ bờ dậu phía ngoài cửa chùa lẻn qua hàng rào, đũng đa đũng đỉnh, băng qua sân vườn và bước vào nằm trước cửa chánh điện. Nó im lặng và chăm chú giống y như là một người đang nghe pháp vậy. Có người thấy vịt nằm chắn lối đi nên dùng quạt đuổi nó. Vịt đi không lâu rồi trở vào, họ lại xua nó ra. Vì ta đỏng đảnh bỏ đi, một lát rồi lại trở vào. Cứ vài lần như thế, cuối cùng vịt ta trở vô ngừng ngay ở cửa chánh điện. Kỳ này nhất định không chịu đi. Khi biết nguyên nhân của tiếng ồn náo phía cửa trước, Ngài bảo đại chúng đừng đuổi vịt nữa, rồi truyền tam quy cho nó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi Ngài thuyết tam quy xong, Vịt bóng đứng dậy lạch bạch đi thẳng vào chánh điện, nhiễu vòng quanh bồ đoàn về phía phải, rồi cúi đầu nằm xuống ra dáng như đảnh lễ. Đợi mãn khóa giảng, Việt ta mới rời khỏi Pháp hội. Như lời Phật thuyết, chúng sanh đều có Phật tánh. Câu chuyện này là một chứng minh cụ thể vậy. Ha ha ha,